từ các trường đối tác Đức giảng dạy và sinh viên sẽ nhận được văn bằng chính thức từ các trường đối tác Đức. Những chương trình hiện đại được chọn từ các ngành kỹ thuật mũi nhọn của Đức và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được học môn tiếng Đức. Đối với một số ngành, những sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc có thể được chọn để học một thời gian ngắn tại Đức với mức học phí không đói Thạch được đài thọ làm thực tập ở Đức hoặc trong các công ty Đức ở Việt Nam. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng trường Đại học Việt Đức đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các nội dung vượt công tác tuyển sinh, mở ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực, chất lượng cao của Việt Nam giai đoạn 2020-2025. Cũng như nghe báo cáo về hiện trạng phát triển trường và tình hình triển khai dự án xây dựng trường đại học Việt Đức bằng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Theo báo cáo, đến nay công tác xây dựng đã đạt 99,8% khối lượng. Các thành phần khác của dự án cũng bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Dự kiến tháng 6 năm 2021, khuôn viên mới của trường sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng. Cũng tại phiên họp, việc ký kết hiệp định ba bên vừa phát triển và mở rộng trường Đại học Việt Đức vào ngày 23 tháng 9 năm 2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đại diện cho chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, đại diện cho chính quyền bang Hessen và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang cùng Bộ Ngoại giao, đại diện cho chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, cũng như toàn văn của hiệp định đã chính thức được thông báo đến các thành viên hội đồng trường. Hiệp định là khung pháp lý quan trọng cho sự vận hành và phát triển của trường đại học Việt Đức. Trên cơ sở hiệp định đã ký, BMBF đang cân nhắc trình đề xuất lên Quốc hội liên bang và kế hoạch tăng thêm ngân sách cho trường so với mức kinh phí cấp hiện nay là 1,5 triệu euro trên năm. Trước đó, chính quyền bang Hessen đã tăng ngân sách bằng 5 cấp cho trường thêm 600 euro, tức là 1,5 triệu euro trên năm lên 2,1 triệu euro trên năm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc cho tất cả mọi người, khách hàng cũng như tất cả bạn bè xem video vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Nếu thấy hay thì nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0972 332 894.